Hi, Dương xin chào tất cả các bạn đến với web của Dương nha cả nhà ơi. Hello xin chào cả nhà. Thì hôm nay Dương sẽ đi vô trong cái khu vực này nè các bạn. Mình sẽ bảy biệp về mình nấu cháo nha. Tại hôm nay mình là chủ nhật mình nghỉ, mình rảnh mình sẽ đi vô đây bảy biệp về quay clip nấu cháo mình biệp cho cả nhà xem nha cả nhà ơi. Rồi cả nhà theo chân mình với lại lộm đi vô trong đây nha. Thì bên đây nè thấy con này ngon à, lắm Xuống đây nè, xuống đây vô sao có ông thì ờ, tại vì mình vô nhà ông ông cũng ông cũng cháu cũng có thể thấy cái con à, này cũng ngon đó ngon lành đó nãy em nghe tiếng mình được kêu luôn anh chưa nghe nghe chưa? quá em nghe mình được kêu luôn. giờ mình lên đây mình banh lại ngay góc này đây luôn nè cần đi đâu xa đâu ờ, mình làm đây luôn đi với lại ờ, bảy với con bị biệt mồi nha mình đem theo hai cái thôi tại vì mình không có nhiều chứ không phải là đem theo hai cái không có nghĩa mình bắt mình vừa đủ ăn ngon dương ơi đâu bắt nhiều bán đâu mình đụng đụng đụng đem hai cái là vừa nhưng mà phan mình chưa có chưa có cầm cái này mình chạy quên nữa chứ mình đi rồi mình để đây hồi nó lại nó, nó, nó vô rồi nó ra bình thường à không ra rồi hả ừ. đó nó phải vậy này nó có hai cái chân nữa mà anh làm gãy rồi tán sao tán vào đầu nhỏ chạy queo <laughs> kia nó còn cái cò còn cái này nó mất cái cò luôn rồi nó nhảy qua đó rồi vậy thấy không thì ok mình chỉ đang để vậy thôi xong cái này là tiếp tục mình sẽ dùng một cái lo nha cả nhà để đây nếu mà ai lại lấy ờ, cái này thì lấy luôn cái cục sạc với cái lo luôn im luôn á đó. đó thì đi <laughs> im luôn á để có xài luôn chứ để hơi đầy đủ hết ok ok để về lại cái lo này không cần chét được rồi một cái ok nha giờ mình tiếp tục cái thứ hai rồi cái thứ hai nha đi thôi cả nhà đây đây có chân được con, có này có chân mà cũng hơi ngắn nó nó chịu nổi cái sử dụng này rồi thì em để sát thì không được anh dương nó nó nổi đâu được biết sao được rồi được rồi được rồi, rồi ok vậy là được được không mà nó vậy là được đó bên động động cũng nó té xuống không nó cái nó quảng hòn té xuống cái này là do bữa là nó bị mắc mưa đó mấy cái lo này nè à. hư pin hết ừ. đang đang bảy đó rồi đầu đi về đi về xong cái đầu ờ, để cái lại ngoài này cái đầu xong mưa xuống chạy ra độc dịch đâu game over luôn Music play mode. Lên. Mình đang đặt cái thứ hai nha. Giờ sẽ đẩy đẩy nó ok cả nhà. bây giờ mình sẽ ra ngoài ngồi chờ đợi nha cả nhà. Rồi chút xíu nữa mình đi thăm mình sẽ dẫn cả nhà xem nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đi thăm bảy biệt mình nghe cả nhà. Nãy giờ mình à, lặn lội à, đường xá xa xôi đi à, hái rau đắng dòng để gia đình thăm tôi ấy à. rồi hết pin hết vậy nghỉ nghe kêu rồi rồi con này nó mệt quay <laughs> nó mệt rồi kêu rồi nó mệt rồi chắc hình như là nó đuối đi vậy chưa biết nó đuối còn dừng lại đó có cắm mà cắm cho mình không có mở pin lên á phải mở pin lên vậy nè nó mới được nè rồi thôi giờ mình à, bên cái bãi này mình thấy à, nãy giờ không ổn rồi giờ mình chỉ mình sẽ nhổ lên luôn nha cả nhà mình về cái, à, đi kiếm cái bãi khác nha mình chạy qua kia kiếm cái bãi khác mình hai bắt rồi giờ mình để nó đi em hồi quay ra nó mà để luôn đi còn cái cho mày nữa dính này là không thôi ừ. rồi rồi này gì em nha dương ơi vô nhảy vô rồi vô rồi vô rồi vô rồi vô anh em ơi vô anh em đó anh em ơi wow tới tới ôi thiếu nó vỗ vậy thiếu là em thấy nó nhảy mà ăn cãi em à, có có có mồi anh em ơi ôi mặt sao mà không ở đây ông mình đậu ông đậu lên nè hèn chi em thấy nó nhảy mang về mang về có mồi có mồi có mồi anh em ơi đã nói rồi có tinh thần anh em ơi đó, mình có mồi tiếp tục cái này tại nó không kêu thôi phải nó kêu đúng rồi nó không kêu mà nó lúc nãy em nghe nó không kêu nghe anh nói à, các bạn bên việt mình có mồi các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ di chuyển cái bẫy này lên luôn nè gác đến xong luôn một đống gác luôn vậy là mình có thịt ha anh dương có thịt để nấu cháo rồi đó ờ. từ đây à, cuốn cái bẫy sắt của bẫy lại luôn nè nghe kêu không nghe kêu kia không giờ mình sẽ đi ờ, chút xíu mà dồn nữa kiếm cái bãi khác xíu dồn nghe nó kêu bán hồng đó có thôi mình qua anh kia đi em dương ơi qua, qua qua bên kia đi đi qua kia ừ. đi kiếm bãi đi kiếm bãi khác này Vậy là được à, một em nha cả nhà. À, được được một em. Được có thịt rồi. Có thịt hỏi rồi cháo cháo đã, có thịt nóng cháo rồi. Vậy này rau đắng mình thái không ờ, không không tiếc phải không Dương? Đúng đúng. À. Đây bay nó buồn của mình đấy các bạn, coi việc nãy mình vừa dính các bạn. Nó chỉ nó bay đi rồi mình chỉ còn nắm được cái sợi cái đuôi của nó thôi nha, không có quay được cái khúc nắm thôi nha các bạn đang chạy xe đi kiếm kiếm chỗ rồi đó, giờ chỉ còn được cái nấm lông đuôi thôi hồi nấu cháo bằng cái nấm lông luôn nha còn bây giờ mình đi kiếm chỗ mình qua bên đó mình kiếm cái chỗ để mình à, bẫy tiếp nha cả nhà rồi giờ đi đi qua lâu rồi lâu rồi anh không đi bằng tay để anh thử đi bằng hai cái tay coi đây chị cầm nấm lông coi Đứng, nó đi bằng hai cái tay. Nó đi bằng hai cái tay diễn cho con đi xe tay đi cầm cái ờ, giờ đi xe tay lộn cái gãy cổ chết luôn á <laughs> đi cái nữa à, nghĩ là dẫn đi lằn mạnh chết mà nghe không các bạn hay mình coi vậy mấy bé bà này có hàng cua gì không quay ơi cái hàng này có hàng cua gì mà đi lá ngon luôn vậy quay nè ô bé này không cái này thím dữ ừ mấy cái gò gò này à, coi chừng có sóc với chuột rồi nó ngang bắt tôi kỹ á ừ để anh gần kỹ kỹ có nào nó núp đụng ở đây không mình hốt Ê, cái gao này cái gao gì ta không phải gao đâu nơi cỏ đó phải không ừ. không ăn giờ cái gì ơi ơi thì anh ê có cái hang kìa hang gì cái hang gì mà con bò bò, bò vô ra kìa đâu, đâu, ông ông nội ơi đâu đâu đâu ê ê đừng quan thế đừng quan thế đừng quan thế ê nó bò ra kìa ê ông nội ơi ông anh ơi ông hả ông vừa đây ông vừa vẽ anh ơi bự không bự không không ông Gì này to không ông này cũng to anh ơi hả to to to ôi ông nội ơi ơi bay ra nhóc kêu nội ơi dương ơi bay ra nhóc kìa kệ bay ra vô kìa bốn năm tầng bây giờ bây giờ tầng à, bay vô nè bay vô nè bây giờ mình à, mình à, mình vô tình mình gặp bị à, con bị bịp mình bay rồi con mì bịp mình bay rồi mình bắt cái ông này mình nấu cháo luôn bắt được không mày bắt luôn bắt luôn dưới đất khó bắt lắm á đừng đây giác nguyên bó ghê à nghĩa là anh dương giác này về đốt đốt tại nhà ông luôn lại nhà ông đốt luôn vô kèo vô kèo anh em ơi vô kèo anh bây giờ mình sẽ chơi cái chiêu gì nè mình bỏ à, bởi ông vòng hết dương ơi trời ơi nó bay ra nhiều vậy ừ tại mình giác lại đó có hơi người có hơi người ừ. bay ra vô nhóc chưa ông này Bây giờ mình vòng vòng vòng trước đi. Bỏ vòng vòng trước hết. Ừ. Ông là quýnh cháo đâu sợ. Ông là quýnh cháo đâu sợ nè. nó vú vô cái mỏ nè tại Ê, cái này mà không biết đi đạp lên cái chết luôn á đúng rồi mình để, để, để, để, để, để, để, để, để, để, để, để, bây giờ nó nghe nào mình chắc giọng nó đi đốt mình gọi luôn rồi đâu sao hả trên chụp xuống là được à bây giờ nè bây giờ nè đừng đừng lỏng nó bay đút giờ lắm đốt rồi mình đốt vô luôn à đốt nguyên bói đốt luôn nè ừ. rồi đốt rồi lỏng ơi đốt anh đốt cho anh chịu chơi nè không được không được được không được được sao anh dương nha cái miệng nó bay ra nó quýnh bây giờ nè đốt đi đốt cho anh không quẹt đâu đúng nè mày đốt đi anh chơi chơi coi đeo khẩu trang vô không không cần đâu ờ, đặt đứng rồi gần lại ờ, cái gì nó vốn cho ta bay kìa mấy cha ơi anh cầm bó đuốc này anh quay là không còn con này đuốc cái này vô nó quấn cái chào đờm luôn á dạ, Thôi mấy ông ơi, tôi thấy trên miền Bắc chảnh mấy tay kia người ta lại kia cái miệng á, tao bịt cái miệng cái lại là tao hút luôn nguyên ngõ à. Ai đâu. Cái này gì chừng nào mấy mấy mới đốt được ông này lắm. Thời gian còn lâu không. Trời nó tức cái trời đốt nó cháy phần lên mới được. <laughs> cháy cái này sẽ đốt sao nữa đốt gì khói không không được cái lửa mới được thôi từ từ nó đang cháy á cái trời. đang cháy mày hốt đám cỏ là mày đốt mày mày bò vô cây <laughs> trời trời nó cháy thuận mới được hốt lá cỏ vô ừ. cháy quá mà ngang ừ, ừ, ừ, sao bị ông quýnh vô mỏ à, trời muốn chết thì vậy mà anh nấu vậy thôi chứ cái mỏ tao để ngày mai tao đi làm nữa đúng rồi ừ, em đốt đi đốt đốt đi đốt đốt vô lá cỏ này rồi đốt vô cỏ này rồi ừ rồi chấm vô đây là cái miệng ong nè cả nhà mị ong cho cháu này nè nha à, chút xíu nó bay vô ờ, nó ờ, chui ra còn nữa không nó bay ăn còn đó miệng ong nè thấy chưa à, trời cái ổ ong có chút xíu ổ ong có chút xíu mà mấy cha đốt ghê thiệt chứ thấy dữ chưa rồi gửi lần ổng vô là lụm rồi rồi lụm kìa nó không cháy nó không cháy mạnh đâu nó quýnh lụm ta luôn đó đây rồi bỏ vô đi rồi cháy đâu vậy <laughs> chạy đi anh em ơi chạy đi anh em ơi chưa không, không, không, có đâu chạy không phải chạy đó đó vô lửa nó nhập lửa nó nhập vô cắt cả hai mét không có bóc vào được kệ bay đầu anh nhóc luôn như ơi nhóc luôn kìa bay lự ngoài luôn thấy không có chui vô, vô cái lỗ đó không ta chừng đúng cháy ngoài không á Ê vậy hồi chín luôn mấy con kia sao chạy? Ồ nó bay qua quá trời luôn kìa mấy cha ơi. Anh Dương vô bư bư coi coi nó còn nhiều không vậy? Ờ nó Kìa nó quay. Quên Ừ nhóc luôn đâu, đâu, ba bụi. có con nào nữa đâu kìa mấy con nãy nó hỏi đó đó lần lại em đâu queo giờ có con nào nó bay lên được nữa đâu kìa đó bay lên đó đó đó đó kìa kìa con nó kìa. nãy nó bay ngoài chẳng rồi nhìn cái lưng nghe qua nhìn cái địch trước mặt không sợ chạy cái lưng nghe các bạn à đốt ông có chút béo rồi mấy cha đốt ghê thiệt đống lửa ghê thiệt chứ nướng heo được luôn biết nó chết không trời nó mà không chết hồi là bốn năm thằng ở đây là khỏi đi luôn đó hồi sao hồi sao sao tớ, nước đầu dập trời dập trời Ủa thứ bay vô luôn quất vô cái mỏ một cái rồi Sao cầm quạt ba tiêu quơ chiều Mà có chàng vô quạt nó quýnh định ngay mắt anh đỡ ngay mỏ Kê ghê lắm Bây giờ là ngày khẩu trang cả ngày rồi sợ gì cái mỏ con mắt thôi chứ Bay méo dưới kìa Đâu bay được đâu hai các bạn mình chưa bị nghe các bạn mỏ còn yên hên hên mình có trang cho quả là cái mỏ đúng Ờ, bây giờ đi xe tới đây luôn hả bữa <laughs> thì xe đậu đây nè đậu đây chắc bên luôn không thấy quá không ừ vô dẫm ba con đó dẫm ba con này ăn nhầm gì thì em kêu đi anh kêu đi anh anh có về anh anh trời ơi dòng quỷ này lửa ôi ôi gõ gần gò gò rụng rụng nụ rồi vô lửa là lụm queo hết rồi Nước dở ra cái ổ các bạn cái chén ha tao cười xỉu luôn ha đợi không đơn dương kìa dương biết lỗ kìa nó bay lại đâu gặp lửa nó dọc tiêu rồi đạt đơn dương kìa trời á tất cả Sao nó nổ ra? Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. Nổ. 老板，老板，工资。